tình hình bất động sản Thủ Thiêm cũng cũng tạm gọi là sôi động hơn những, những cái thị trường bất động sản khác thì uh, Hana sẽ cùng với mọi người chia sẻ rõ hơn và cho mọi người nhận biết được là lý do tại sao mà tại thị trường Thủ Thiêm là sôi động hơn những cái khu vực khác và có những cái dự án hoặc là có những cái ờ, thi chốt hoặc là những cái khay chốt khách hàng như thế nào à, thì Hana có thể chia sẻ rõ hơn cho mọi người về cái tình hình bất động sản Thủ Thiêm hiện tại thì uh, em sẽ chia sẻ uh, chủ yếu là cũng cái dự án uh, hiện tại đang rất là sôi động tại khu đô thị Thủ Thiêm đó chính là thứ nhất là về khu đô thị Sala thứ hai là dự án uh, Empire City dự án thứ ba là đầu Metropole Thủ Thiêm và dự án thứ tư là The River Thủ Thiêm ạ Uh, trước khi đi vào từng cái giá chuyển nhượng ở khu vực uh, khu đô thị Sala thì em giới thiệu khu Sala một chút cho cả nhà ha tại vì em biết là cũng có rất nhiều anh chị hiện tại đúng là nắm rõ rồi nhưng mà em sẽ chia sẻ thêm trong trường hợp là mình ờ, chưa có có biết về dự án dạ thì uh, tổng quan của khu đô thị Sala là một khoảng 100 hecta nó được chia chia làm hai phân khu phân khu uh, nó sẽ được chia danh giới là trục đường Mai Chí Thọ thứ nhất là về phía bắc của khu Sala người ta gọi là khu dân cư phía bắc thì cái khu dân cư phía Bắc này khoảng 20 hecta là là phân khu cao cao tầng sẽ được xây dựng từ 20 22 đến 25 tầng thì hiện tại có dự án nổi bật là Sadora uh, Sadora Sadora 1 còn sau này sẽ xây dựng thêm uh, Sadora 2 và Sadora 3 còn uh, về phía nam của trục đường Mai Chí Thọ được uh, được uh, là ờ, chia là cái khu này gọi là khu uh, dân cư thấp tầng thì khu dân cư thấp tầng diện tích của khu minh khu này là 80 hecta thì nó có bao gồm là khu căn hộ thấp tầng là có Sarimi, Sarika, Sarima và khu uh, shop biệt thự uh, cái khu này được gọi là thấp tầng bởi vì là tất cả những căn hộ ở trong cái phân khu thấp tầng được xây dựng uh, từ 9 đến 12 tầng thôi Ờ, còn đối với sân khấu và biệt thự chỉ xây uh, một hầm ba lầu ba lầu đối với biệt thự còn shop house là xây một hầm 4,5 lầu à, tiếp theo là cái uh, mình cùng cơ quan sát cái cái tiến độ hiện tại của khu đô thị Sa La à, khu đô thị Sa La tọa lạc số 10 Mai Chí Thọ uh, nằm trên hai trục xương sống của khu đô thị Thủ Thiêm là trục đại lộ Bắc Nam là trục Nguyễn Cầu Thạch hiện tại lộ giới 60m nối từ cầu Thủ Thiêm 1 đến cầu Thủ Thiêm 4 và trục thứ hai là trục sông Ngã thứ hai nối từ hầm Thủ Thiêm đi các tỉnh miền Đông là trục đại lộ uh, Mai Chí Thọ uh, lộ giới là 100m nghĩa là vị trí của Sa La hiện tại em đánh giá là uh, nó nằm trục xương sống nó cũng rất là đẹp sau này da của mình nó cũng nằm trên cái trục xương sống này luôn yeah. Dạ. à, sau đây à, là số liệu về à, à, giá chuyển nhượng giá cho thuê tại khu vực à, khu Sala thì à, mọi người cùng quan sát thứ nhất là cái phân khu à, cao tầng là Sadora thì đối với cái căn hộ uh, hai phòng ngủ size nhỏ nhất đó, thì giá chuyển nhượng đang dao động từ 6,5 tỷ đến 7 ờ, tỷ rưỡi nhưng mà em đang phân tích cái giá tốt của thị trường á còn đối với căn 3 phòng diện tích dao động từ 113 đến 120 m2 là giá giao dịch là 12 tỷ giá sổ bán của căn hộ Zadora từ năm 2017 á, thì bán khoảng 45 đến 50 triệu mét vuông Giá chuyển nhượng bây giờ là khoảng tầm 80 đến 100 triệu một mét vuông nghĩa là khi mà chủ đầu tư à, khi mà tất cả các nhà đầu tư mà đầu tư vào dự án khu đô thị Sa La thì uh, đều có hạn cái tỷ suất sinh lời là 100% có nghĩa là uh, bất cứ khi mà uh, uh, khi mà khách hàng mua dự án ở đây thì ít nhất là lời ít nhất em nói là ít nhất là lời được uh, gấp đôi Tiếp theo là cái dự án Sarimi thì hiện tại uh, giá đang giao dịch từ 8 tỷ rưỡi đến 9 tỷ rưỡi một căn còn 3 phòng ngủ là 10, 13 đến 14 tỷ một căn giá chuyển nhượng thì tầm cỡ khoảng 110 đến 120 triệu một mét vuông mở bán thì khoảng tầm 50 triệu thôi cái căn hộ Sarika thì à, là một trong những dòng căn hộ cao cấp nhất của khu Sala đây là căn hộ ờ, thấp tầng nhất, nó chỉ có 9 tầng thôi Số lượng căn khoảng 200 căn thôi thì giao dịch uh, Hiện tại đây căn 2 phòng là giá thấp nhất là 14 tỷ Còn căn 3 phòng là 22 tỷ một căn uh, Giá mở bán thời điểm đầu là 80 triệu Và bây giờ đang giao dịch uh, trên thị trường thấp nhất là 100, 160 triệu một mét vuông còn à, cái trục Sarina mới ngay cái trục gần trường quốc tế Úc đó thì hai phòng ngủ ờ, dao uh, động khoảng 9 đến 10 tỷ còn ba phòng là 16 tỷ thì cái mức xương lồng giá hiện tại thị trường cũng đã lên gấp đôi 130 triệu mét vuông giá mở bán 70 triệu à. ok thì uh, em vừa đi sơ qua về căn hộ của uh, Sala là căn hộ phân khu khu đô thị Sala là cái khu thấp tầng cũng như cao tầng thì uh, em cũng sẽ sơ lược thêm một cái phần là uh, giá của shop house thương mại nhà phố thương mại cũng như là khối đế thì không biết là uh, anh chị uh, cho em hỏi một chút đó là anh con chị nào biết là cái giá mở bán thời điểm uh, những năm đầu tiên 2015 thì shop house ở cái khu vực này